cảnh lâm tung rừng xanh ngàn ngát y cửa thượng ngàn nhìn bát ngát y suối khe trước án tiền kính mời tiền chúa bói then ngự đồng cảnh lâm tùng rừng xanh ngàn ngát như cửa thượng ngàn bát ngát xuôi khe chàng mạng ý a ý a đôi kiềng vàng tham đạm ngọc lam ý a lạng sơn chúa ngữ thành bàn tay cầm tính tàu hạt vang núi rừng bị đỏ ơi đàn miệng hát ý a ý a ký âm dương khúc nhạc điệu then ý a danh thơm lừng lẫy lưu truyền tiếng đồn vang khắp trong miền làng sơn kỳ nòng ơi thường đều thì cũng phục ý a à, ý a, nhờ ơn bà cây đức vẻ vang ý a thành tâm giữ nghiệp ca đàn gọi hồn non nước suối ngàn thùa xưa thì nọ ơi nhập hồn kính tàu ai hay a à, có thì có tự mày mày không thì là thế gian này cũng không vì nó ơi ơi đào sơn cùng bích thủy a a ai có lòng tỳ hữu duyên lý a có phen dạo cánh non thiên hai hàng thị nữ khăn miên theo hầu thị nọ ơi, ơi. đầu cổ đeo vòng bạc y a y a lược châm cài má hạc tóc mây y a hay hay vành nguyệt vơi đầy đang thanh đáng lịch vẻ đầy cuốn trăng tỷ nọ ơi, ơi. chúa à hằng thua sắc ý a ý a bước hoan thai nhẹ gót lên non ý a dù cho nước chảy đá mòn thương đồng chẳng quán dù còn bao xa vị nọ ơi phục y a y a nét phong tư vẻ thực tài hoa y a chúa tiên linh ưng hay là khúc đàn non nước cầm ca chiêu hồn thì đòn ơi hệt âm dương thấu tỏ ý a ý a nhạc vang lừng đâu đó mọi nơi ý a, thành tâm khấn bái luyện mời đàn thanh nhất dạ làm tôi chúa bà vì nó ơi đời nức tiếng thơm danh ý a ai ơi yêu tình hòa thì yêu sinh ý a ai ơi yêu tử yêu sinh một niềm tưởng vọng tâm linh hữu thành thì lòng ơi ơi tòa thanh mẫu chứng chỉ cho thanh đồng ý à. dòng nhang lễ ngộ tam tòa cấn lên tam bảo độ trì mười phương Chúa bà về đồng kiến một tuần hương à, à, à, à. múa dịu dàng bé bay vì nó ơi cho quốc vũ dân cường Chúa soi đo sáng tỏ gần xa ý a ý a soi cho nam nữ trẻ cùng già bình an ý a sóng đăng tiên thấp thoáng ở trên bàn vì nó ơi trắng vàng hoa bưởi hoa chẳng quan dù còn bao xa vì nòng ơi vì nòng ơi có em biên tương hiện hình ý chúa mặc áo đen chạm bạc ngắn kiềm bạc đem khảm nạm ngọc lam lạ sơn chúa tên ngự thạch bàn từ đó vì nó ơi thành bàn ý a à. tay cầm đàn tính hát vang núi rừng à, trên rừng cấm ngày ngày tu luyện à. có phép tiên tà quỷ sợ y linh xà hổ phục tâu quỷ thì ngọt ơi rách chảy quanh sườn núi tiếng đàn then hòa cùng câu hát người con cái áo hoa của núi rừng lạng sơn nở miền lãng sương nở hoa ý a chúa là sắc muôn hoa ngàn thắm để con hát dân điệu dân ca cho lòng nỗi lòng nỗi nhớ đêm nở mong cho lòng nỗi lòng mang tâm thú đều thì phục tùng vì nó ơi miền sơn động tay đàn miệng hát ý a à. khi âm dương khúc nhạc điệu then ý a à. danh thơm lừng lẫy lưu truyền tiếng đồn vang khắp trong miền lạng sơn vị nọ ơi dẫn nghĩa nối nhịp cầu vĩnh hoai chúa then đẹp như sao bằng nhớ ơn bà cây đức vẻ vang ý a thành tâm giữ nghiệp ca đàn gọi hồn non nước suối ngàn thùa xưa vì nó ơi Ờ, ờ, đồng đăng ý a à, làng sơn hà nội lại xa hải phòng ý a à, chúa dung dinh đòn gánh cong cong trở về nam định thong dong trở về bị nó ơi nó ơi trăm khe ngàn suối ý a ý a, a, cúc trắng vàng bông hoa bưởi hoa chanh ý a, a, a. đôi chúa tỉa lá pin tay nói được điều hay bạn hội đấy đi cầu lồng cầu may rượu chưa uống đã say say men rượu tình của người tày của người tai bán i a a cửa thượng ngàn bát ngát suối khe i a non thiêng yêu quanh bốn bề chúa tiên giang thế lập nghề bói then thì nọ ơi đen chạm vạt ngắn kiềng bạc đen khảm nạm ngọc lam đi nọ tới châm hoa chàng mạng y a y a đôi kiềng vàng khảm nạm ngọc lam y a lạng sơn chúa ngữ thành bàn tay cầm tinh tàu hạt vang núi rừng vì đỏ ơi tỷ sợ unh à. linh xà linh xà hồ phục câu đường muôn loài muôn vũ đều thì phục công tay đàn miệng hát y a y a.